chào mọi người cuối tuần à, hôm nay thật sự là đi mà ông cũng không có kế hoạch gì hết trơn nhưng mà mình định à, chiều về thì sẽ kết hợp với lại à, công việc ở chẳng bơm luôn Nên mình ghé à, ghé đây đổ xăng trước cái nè đến Bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ điểm đi nè lưỡi cội lưỡi cội bốn rưỡi dậy rồi giờ năm rưỡi mới xuất phát mà còn chưa chưa biết được là sẽ đi đâu chỉ biết cái hướng thôi cái hướng là phải đi lên ờ, Đồng Nai rồi đó bây giờ để coi suy nghĩ rồi đi đâu dạo này có vấn đề về à, tốc độ xử lý của bộ não rồi cuối tuần ờ, mọi người có đi đâu mọi người thấy anh em đi quá trời đi mà mình mỗi lần đi mình không biết đi đâu mình ờ, lên xe mình thích cái cảm giác chạy xe hơn là đến một cái điểm nào đó cho nên là thường mình đi nếu không đi với anh em thì ờ, mình cũng không phải lo đích đến còn đi đi một mình á thì thường là mình à, mình kết hợp có việc gì đó mình mới đi đi đi một cái tour ngắn luôn chứ còn ít khi nào mà à, ít khi nào mà lên à, lên xe là, là chuẩn bị kế hoạch ừ, đi đâu đi đâu ít lắm chỉ có chuẩn bị đồ đem theo cái gì thôi chỉ nhắm là ví dụ như mình đi ờ, trong ngày hay mình đi ờ, qua ngày mình đi tầm bao nhiêu cây một ngày để mình ờ, đem những cái đồ nó cần thiết gọn nhẹ nhất có thể để phục vụ cho chuyến đi thôi một hồi suy nghĩ vừa chạy vừa suy nghĩ ha căng thẳng lắm rồi mình quyết định mình sẽ đi cung tà bao xong về à, bảo lộc à, nếu lúc đó có hứng thì ghé vô à, chỗ tu viện bát nhã một chút không thì mình về luôn cũng muốn à, đi lướt qua thành phố à, Bảo Lộc à, mới à, ghé vô ăn cơm à, quên ăn à, mì quảng ở à, chợ Long Khánh mọi người ở đây ta làm mì quảng ăn cũng ngon á giờ mình uh, tiếp tục đi uh, về hướng uh, Tà Bao ha à, mình vừa vừa chợt nhớ ra một cái điểm mà đó giờ mình đi Tà Bao mình chưa có ghé đó là cái hồ Đa Mi cái lần trước mình đi Tà Bao á mình có cái clip mình đi Tà Bao rồi chắc là cũng lâu rồi mình nhớ cái đợt đó vừa hết dịch hay sao á mình à, đi Đà Lạt á gì mình sẽ để lại một cái à, clip nó nằm trên này ha đường đi mình thích ghê đi nó nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó hay chạy à, chạy nhanh được rồi mấy xe này chạy lớn quá trời rồi mọi người thấy cái tàn cây nó nhìn đã nhìn nó giống như là một cái cái cổng chui vô vậy. đó bởi vì nói ờ, mà đi ờ, chạy trên đường nó thích hơn là đến đến nơi cho nên nếu như mà anh em mà thật sự mà mà là ờ, dân hay xe dịch hay là thích xe thì chắc là đa số anh em sẽ thích là chạy hơn là là đến cái cảm giác đến một cái chỗ nào đó ha thích thích chạy ờ, từ điểm A đến điểm B chứ không phải thích cái điểm B cái kiểu nó vậy á thì lửa chạy rồi đây đi lên một chút nữa là tới à, Đức Mẹ Tà Bao ha Hôm nay đường nó vắng Nhưng mà người dân ở đây á, người người ta chạy qua chạy lại á, à, sợ quá Với lại à, họ chạy kiểu đường nhà á ờ, họ không có sợ xe cộ gì nên đâm ra mình không tự tin lắm không dám chạy nhanh nó chạy từ từ tới thôi không gấp gáp gì ở đây mình thấy người ta cày bằng à, trâu nhiều hơn mấy chỗ khác mấy chỗ khác thì à, bò còn đây à, thấy sáng giờ thấy trâu không ở đây người à, người ta làm à, rẫy là thấy nguyên cái giải xanh không à để Đức Mẹ Tà Bao nè mọi người Đó, ở trên đó đó, đi lên Tượng Đức Mẹ trên đó Rồi bây giờ thì mình uh, tiếp tục di chuyển lên uh, đèo Tà Bao Để đến uh, Hồ Đa Mi Nãy quẹo uh, lộn uh, cái nhánh bên kia xong chạy theo quốc lộ 55 May mà phát hiện dòng lại Đường hôm nay vắng có lẽ là xứ này xứ đạo á Người ta đi lễ Giờ này chưa xong lễ đâu trước mặt à, mọi người đang là lên à, đèo Tà Bao á đường lên đèo chỗ này <laughs> người dân người ta chạy xe cũng bạc mạng lắm nói chung là kinh nghiệm mình á, là đi đến cái chỗ lạ mình cứ chạy cẩn thận đi không sao đâu ai chơi chạy dở ráng chịu tại mình không phải dân ở đó nên à, nếu mà có rắc rối là cũng rất là phiền cái thứ hai là người dân người ta có thói quen đó là ta chạy quen đường rồi người ta không không có cảnh giác đồ nhiều như mình người chạy ờ, hay ờ, sợ bị ờ, đá sỏi mấy cái cua có lạng ra thấy mấy cục đá sỏi cái mình lại lạng vô bị hoài xe tơ em lép chi chạy quá trời chạy chưa có vào lần nào hết trơn á nên là mình cũng muốn uh, vô coi coi như thế nào nhưng mà mình thấy uh, nhiều uh, hình mấy bác check in đẹp lắm hồi đó mình định vào cái lần đầu tiên á lần đầu tiên mình đi á mình định vào nhưng mà thì đó như mới vừa hết dịch hay sao á à, nghe mấy bác nói là người ta đóng cửa rồi đóng cổng lại làm chốt kiểm soát á không có vào được bây giờ thì chắc mở ra rồi Nên mình đi vô thử coi sao ha vô trong đây mình à, nghỉ trưa cũng 10 10 giờ nay chạy à, bình thường không có chạy nhanh lót nhựa mới lót mình chạy vào thử còn cái nhánh trên kia thì người ta vẫn còn để à, cái rọc cổng rào chắc là cái đó là lối vào nhà máy nên người ta mới cho vào đi thử này ôi cái hồ ở đây nè đẹp lắm điện à, mặt trời ôi người ta cũng cấm luôn rồi cấm hết không cho vào người ta không có cho vào bên trong à, cái nhà máy um, không biết có cái đường nào vào không nhưng mà mình mình thấy có mấy điểm cắm trại ờ, trên Google Maps á mình thấy có mấy điểm cắm trại mà không biết đường nào vào nào đây nữa nè mình không biết nó có phải đèo tà bứa không nhưng mà trên cái đoạn đi qua bên Bảo Lộc thì nó một cái tà bao còn một cái đèo này nè không biết cái nào tà bao cái nào tà bứa tại vì ờ, mấy cái chỗ này nó không có cái bảng tên đèo hay mọi người không không giống như mấy cái đèo kia nó sẽ có cái bảng tên đèo gì đèo ờ, đèo Ren đèo Bảo Lộc đèo sa rồi chẳng hạn vậy thì nó có cái bảng tên ở đây người ta không có để nên là đáng đoán là nó thôi chứ cũng không biết chắc phải nó không nữa nhưng chắc chắn là có đi qua nó <laughs> cái đoạn này thì nó có cái cái điểm dừng ờ, mà mấy bạn hay đứng check in đó, đó đoạn này hay đoạn nào nữa nhưng mà mình nhớ như nó có cái cái quán cà phê bên này với quán ăn ở trên này chắc chưa phải đoạn này đâu cái đoạn lên trên nữa quá lâu quá không đi rồi mới nhớ cái gì hết trơn giờ mình đi về hướng ờ, Bảo Lộc có thể là mình ghé qua tu viện Bắc Nhã một chút xíu rồi mình đi ờ, mình khởi hành mình đi về ở trên đường đi thì mình sẽ ờ, xem một vài nơi ở thành phố Bảo Lộc luôn dừng lại mặc áo mưa Bộ à, áo mưa UV này từ lúc mua đến giờ chưa bao giờ xài luôn Hôm nay test thử à. mưa tầm tả, Bảo Lộc hôm nay nóng chứ không có mát mưa tầm tã quốc lộ 55 nha mọi người chạy được có chưa tới kỳ số nữa nay đường khô queo thôi dạ làm mặt cao mưa vô thiệt tình thiệt là tới công chuyện luôn á kiểu gì hồ anh kia cũng mua à nó ờ, trắng xá bên đèo bảo lộc kìa Ờ, cô cái ngõ mà hướng thác Đam Ri á mọi người để mình tìm cái ờ, tu viện Bát Nhã mình cũng chưa đến lần nào tìm thấy Thái Tổ nè Mưa mọi người đi nó đang chạy theo đi theo đường vô thác cam máy gì Damri á thì không biết vô đây à, có phải vòng ra không nha hên xui thì nguyện mát nhã nằm trên đường Lý Thái Tổ nãy giờ chưa th không thấy một cái biển nào chỉ đường của tu viện Bát Nhã hết chắc là đi đúng rồi đó thấy có một chắc là đi đúng rồi thấy có một cái ờ, cái tháp rất là cao mình nghĩ là cái tháp đó là của tu viện bên này nè bên tay trái nè đó mọi người thấy không không biết phải đó không chắc là vậy quá đây tu viện bát nhã tu viện bát nhã nè mọi người ha để giờ tu viện quen bát nhã à, sau lưng mình là là tu viện à, bát nhã ha mọi người nếu mà ai đi à, muốn đi đến đây thì à, cứ đến Bảo Lộc rồi rẽ vào cái đường mà đi Thác Đam Ri á, đường Lý Thái Tổ cứ chạy miết đường Lý Thái Tổ thôi cứ cứ bám theo đường của thác Đam Ri á là chạy một hồi nó sẽ đến à, tu viện Bắc Nhã ha tu viện Bắc Nhã à, rất là đẹp xung quanh yên tĩnh lắm thông bao quanh thì à, <laughs> đường đi đường đường đi vào quá trời là, là bán bán đất đang tình bán đất quá trời có mấy gốc trà đẹp quá bãi đậu xe thì à, bãi đậu xe thì đi từ à, phía ngoài vô có theo cái đường à, bãi ô tô chạy dọc vô bên trong rất là đẹp xíu mình sẽ quay live cam đây là con xe của mình chinh chiến bao nhiêu trận mạc à. một giờ rưỡi rồi về nhà chắc cũng phải 6 ờ, giờ Còn mọi người thấy sương mù không Ồ, oh, sương mù dữ ta vào đèo bảo lộc rồi nè wow. đừng có mưa nha sương mù ok mà đừng mưa nha mưa chạy cực lắm không chạy nhanh được quá wow. trên kia sương mù quá trời dưới này không có sương đường này cũng ẩm à, chắc mới mua xong á mùa mưa này có vẻ cây cối tươi tốt nè nhìn cái đồi nào cái à, lá cây nó cũng xanh xanh mướp không giờ tới đèo chuối chưa ăn cơm nói bụng quá cái này mới mưa xong mưa trận lớn quá nè đường nước còn chưa rút hết nữa vậy mà mình ghé trong kia không mưa ha ghé báo lộc không mưa rồi mấy chỗ này xong dịch xong là dẹp luôn không buôn bán gì được nữa về tới định quán rồi này đi cũng, cũng gần 500 cây á sáu sáng đi sáu sáng à, à, sáu tối về 12 tiếng về đến đá ba chồng gặp nhóm anh em chắc đi Đà Lạt về sao gặp chào mình cái chặng này đi dính 4 lần mưa cởi áo ra cởi áo vô làm miết công việc cũng xong rồi đỡ ấy nấy <laughs> đi chơi mà thấy công việc mà không xong ấy nấy mưa gió sấm chớp quá trời ây chà đó thấy chưa thấy chưa ghê chưa ghê chưa sấm chớp đùng đùng mưa từng từng hồi Rồi hôm nay đi thấy tai nạn nhiều quá Mấy mấy bác đi tour thì à, nhẹ nhẹ tay ga thôi Chơi vui mà <laughs> Căng thẳng làm gì Làm việc căng thẳng không nói Đi chơi mà cũng căng thẳng nữa Cầu rạch chiếc Dạ nay mà vẫn còn thấy mấy tốp mấy bác đi tour mới về này đi thấy uh, CB 650 nhiều ha CB 650 nhiều lắm chắc là nó nó hợp gu đa số ờ, anh em Việt Nam xe nào cũng được phân biệt làm gì có điều kiện thì chơi con nào thích con nào chơi con đó à, mà có một điều á đó đằng sau lên nữa nè có một điều đó là mình thấy á, à, khi mấy cái đoàn à, phân khối lớn chạy á thì nhiều à, anh em á cứ kiểu bị à, chạy xe nhỏ bị quá khích á cái ráng đu theo cái đó cực kỳ là nguy hiểm luôn mình nếu cho mình, mà nếu nếu mà mình được phép cho lời khuyên thì mình khuyên mấy bác à, không nên như vậy nha không phải là à, mình chơi mấy bạn chơi phân khối nhỏ gì hết á ờ, mấy bạn chơi à, phân khối nhỏ chạy trình cao thì còn hơn mấy anh chơi phân khối lớn nữa bình thường cái vấn đề cái chiếc xe phân khối khối lớn là nó được thiết kế để chạy ở cường độ cao